còn à, hồ này của mình cái hồ à, thủy sinh này của mình mình thấy các bạn thấy à, riêu bắt đầu có dấu hiệu vàng úa chuẩn bị sắp chết là bữa nay là đúng 18 à, ngày 18 ngày cây mình phát triển bình thường rau máy dù phát triển bình thường rong la hán phát triển bình thường lại nhi phát triển bình thường rồi à, nước tầm lan mini phát triển bình thường không có gì hết chỉ có riêu này riêu mini fit cũng bắt đầu phát triển nhưng mà rất là chậm chậm dữ luôn không xanh các bạn không xanh Đấy. bắt đầu rivetin rivetin mình thấy là có dấu hiệu là là nó có dấu hiệu là muốn gần chết các bạn nè các bạn thấy không nó không xanh nó chỉ bắt đầu chuyển sang vàng nâu rồi đó màu nâu rồi nó sẫm màu rồi đó nó chưa nên là mình sẽ bắt đầu bắt đầu cứu cứu riêu cứu riêu là mình sẽ um, mua thêm mà mình mua thêm cây quạt đấy mình à, ờ, chứ ờ, kêu bằng là à, hiểu biết hạn hẹp cho nên mình cứ tưởng là à, ribidin này không cần CO2 rồi à, à, nhiệt độ nước nhiệt độ nước mình đo lúc nào nó cũng tầm 29 đến 30 độ hết cho nên là mình bỏ mình vô nước đá nước đá nước mình vô trong cái chai nước suối thì mình bỏ nó vô trong uh, tủ đông tủ đông xong rồi mình mình cho nó nở lên đây với bật uh, thêm tác dụng thêm là uh, quạt thì bây giờ cái video này là cái video bắt đầu mình bắt đầu mình theo dõi mình sẽ làm cái một cái video theo dõi từng ngày từng ngày phát triển của pre-wedding này với là mini ờ, fit khi mà mình áp dụng phương pháp uh, quạt và nước đá để mình cho cho riêu nó xanh nó đẹp các bạn các bạn chờ xem video của mình nha Đấy, các bạn thấy không đây mình đã bỏ thêm nước đá đông lạnh nước đông lạnh để trong ngăn đá Đấy, mình cho nó vào để mình à, cứu cái riêu uh, ờ, whip pin mình mình sẽ làm hết sức mình và mình cho nó là nhiệt độ nó bây giờ nó đấy độ giảm giảm dữ luôn rồi từ 30 mà giảm còn khoảng là 28 29 độ giờ mình bắt quạt sáng đêm à, mình bắt quạt sáng đêm để cho nước nó mát à, nước nó mát rồi riêu bắt đầu nó mình không mở đèn nữa mình không mở đèn nữa để cho môi trường nó ổn định cái người mới biết chơi mới tập chơi thì phải tìm hiểu tìm tòi cách xử lý khi mình bị những cái vấn đề như mình xử lý như thế nào à, mình sẽ tiếp tục mình sẽ chế thêm CO2 ờ, CO2 tự làm ờ, hôm nay là ngày thứ hai mình mới có để Đấy, mình mới có để ờ, nước đá với ờ, bạc quạt thì nhiệt độ nó giảm xuống là 28 độ Đấy. còn thêm 28 độ ha. mình không có mở đèn luôn Đấy. mình cố gắng mình cứu những cái reel này lên Đấy. Nó bữa hổm thì ờ, ngày đầu mình làm rất là đẹp rồi sau đó từ ngày từ ngày bắt đầu nó chuyển dần chuyển dần nó chuyển dần thành màu màu sậm màu nó không còn tươi xanh mà trong khi nói những cái cây này thì nó nó mọc trội, nó phát triển cái cây này nó phát triển cái này thì bị cho nên là cho nên là mình phải à, tiếp tiếp tục à, tiếp tục quan sát chăm sóc và cứu những anh này có được không làm cố gắng hết sức những cái gì mình học được thì cái anh đèn mình dội vô thì thấy nó cũng à, những anh đi trước anh nói là khoảng chừng um, lâu lắm khoảng một tháng có khi hơn nó mới xanh nó mướt lại như thường thì à, bây giờ mình sẽ mình ừ, sẽ tự chế tạo CO2 uh, à, riêng à, chế tạo là tự tự làm tự làm tự làm ra CO2 còn học theo trên mạng là làm theo CO2 riêng để cho những cái riêu này nó phục hồi lại và à, giờ mình sẽ tiếp tục nhau này thử sinh nhà nghèo thì nó vậy đó nó tùm lum chuyện như vậy chơi nó mau chán còn mỹ sinh mà nó đầy đủ có những vật liệu ở trên đó. thì chơi nó mau cũng vậy thôi ngang nhau đồng nghĩa chán thì nó ngang nhau ngày thứ ba bắt đầu à, mình cũng để nước đá nước rất là trong luôn các bạn mình ít mở đèn đó. bây giờ có dấu hiệu xanh rồi nữa đó các bạn thấy ở trong không đó đó ở trong ha ở đầu cây bắt đầu dấu hiệu xanh lại từ từ kiên nhẫn chờ đợi thôi các bạn cố gắng đừng có bật đèn nha cứ dịch đen vậy đi nhiệt độ lúc nào cũng các bạn cố gắng hạ xuống khoảng chừng à, giờ còn nó còn khoảng chừng 27 độ á đó. đó 27 độ các bạn thấy không 25 26 27 độ đây mình hạ cố gắng mình hạ xuống thì cây phát triển bạn ờ, ấy lấy nó dài nó nó đâm những cái chồi non lá ngắn cũng cũng vậy nó đâm những cái chồi non nhưng mà riêu này với riêu um, ờ, mini fit thì chưa thấy thì nhiều DB đi khiếp mình thấy nó có dấu hiệu cũng xanh hơi các bạn Đấy. rồi đầu bạn à, ở lại với mình các bạn theo dõi mà cái mình à, làm cái vụ này tiếp, tiếp nha bây giờ tới công đoạn à, chế bình CO2 thì mình lấy cái chai à, nước rửa chén à, nước rửa chén này mình rửa rửa lâu rồi các bạn tận dụng lại thì nó thể tích thật của nó là 3 3,92 lít Đấy, 3,92 lít thì thì bây giờ nó gần 4 lít 4 lít thì à, mình làm hai bể hai bình hai bình ha làm hai bình thì nó chạy à, nó khoảng được 5 lít khoảng được 5 lít CO2 Đấy. 5 lít CO2 thì mình có thể xài được khoảng uh, chừng ờ, một tháng nếu mình mở liên tục luôn tại vì CO2 này mình không thể nào mình mình mình, mình ấy được nếu mà mình uh, nếu mà mình giữ lại thì nó sẽ nổ còn cái bình CO2 kia thì nó bình CO2 ấy cái này là mình thủy sinh thủy sinh tiểu học thủy sinh nhà nghèo thì mình phải tự chế tự làm chứ không thể nào mình cái gì mình cũng bỏ tiền ra Đấy, bỏ tiền ra mình à, <laughs> làm hết thì <laughs> thì mà không có đủ kinh phí các bạn ơi các bạn cười mình các bạn chê mình các bạn đó mình à, không có tiền thì à, mình đồng ý là mình chấp nhận cái chuyện chê đó luôn chứ không thể nào mà mình theo miệng mình theo người ta mà đu theo kịp nha các bạn Đấy. giờ các bạn sẽ xem theo dõi mình à, xem mình làm cái mình xem hai nha rồi sau một hồi mình à, lay quay chặt vật cũng đã xong này là một à, một dòi đi qua này là hai dòi đi hai dòi một dòi à, một dòi vô một dòi ra một dòi ra là do ra mình mua cái dây nước biển của dây nước biển rồi mình sẽ chỉnh khí CO2 vô trong đó bây giờ tới bước thứ hai là bắt đầu làm làm cái sủi sủi CO2 nhưng mà mình bị một cái ờ, cái vấn đề nhỏ nhỏ là nó bị xì các bạn mình để lâu quá nó bị nắng đó, bị nắng lâu ngày cho nó xì đó các bạn thấy không xì bây giờ mình chắc keo vô chắc keo vô mà nó bị hở bị hở cho nên là à, khi mà mình đẩy đắp lại xong cái mình bóng con keo đen luôn bóng con keo đen cũng cho nó thoát hơi ra ha thoát hơi ra thì, ờ, thì bên đây thì nó không có bên đây thì nó có tính lấy cái bình khác nhưng mà mình thử mình cố gắng mình thử các bạn biết sợ thử sao không các bạn dặn cái nắp này vô nè các bạn dặn cái nắp này vô trong đây rồi các bạn lấy cái lấy cái miệng các bạn thổi thổi đường này nếu cái bình nó phình lên á bình này nó phình lên nè bình nó phình lên nó cứng mình bóp mình bóp đó mình bóp nó thì nó ra nó ra hơi đều thì bình này nó phình lên phình lên nhưng mà nó bị xì nên khổ khu vực này thì bắt buộc mình phải lấy bằng cho đen mình quấn lại để không thôi là nó thoát khí ra cái CO2 ra thì nó đi để lãng phí nhưng mà mất nhưng mà cũng phải thoát khí rồi vì uh, ờ, đồ tự chế mà đồ tự chế thì nó rẻ tiền thì nó nguyên liệu của nó gồm có thứ nhất à, thứ nhất gồm đó là cơm nguội nè thứ hai là men rượu nè thứ ba là bột bột làm bánh thì các bạn muốn bột mì à, hoặc là bột bánh mì hay là cái gì cũng được nghĩa là bột làm bánh rồi thứ tư là đường và thứ năm là nước mà nước các bạn lấy nước ờ, ngọt nước ờ, để nguội thôi nó khoảng gần 30 ờ, độ thôi chứ không có được cho đợi cho quá quá nóng nước sôi đưa vô là thua nha bạn những cái này mình học được tất cả những trên mạng của các youtuber chứ mình không có phải là anh tài hay gì nhưng mà thì mình làm theo nha các bạn theo dõi mình tiếp tục nha các bạn đây nguyên liệu làm c 2 của mình thì gồm có bột mì men rượu đây men rượu và heo nè đó men rượu ống nước biển và à, kim à, ống ống xi lanh ống xi lanh năm khi mà ống năm đó đường rồi với lại là cơm à, cơm nguội à, cơm nguội mình để tủ lạnh để đừng hư rồi à, cái phễu phễu này dùng để vô đây đó rồi xong bây giờ mình sẽ cho cái cho từng cái này vô đầu tiên là cơm cơm sau đó mình cho men vô cho men lên lớp trên rồi bắt đầu mình cho bột mì với bột mì với cái này là ba ba muỗng đây ba muỗng ba muỗng à, ba muỗng đường thì à, ba muỗng đường thì phải ba muỗng bột à, mì đơn giản rồi thôi rồi mình sẽ làm nha các bạn rồi các bạn sau vài tiếng đồng hồ ngồi làm là đây là bịch chứa ờ, hỗn hợp nè xong rồi nó đi lên này mình phải quấn bằng kèo đi lên đây xong qua đây qua đây xong rồi cái bình này nó chứa khí chứa khí CO2 xong rồi nó ra đây ra đây xong bắt đầu xong mình test mình để đây thì à, nghe nói đâu là ờ, các bạn nói là khoảng chừng một tiếng một tiếng tới uh, ờ, 3 tiếng 4 tiếng chậm chí khi cả ngày luôn các bạn rồi bắt đầu mình sẽ để vô đây Đấy. mình sẽ để vào đây các bạn sẽ sấy mình cho các bạn thấy nha đó Đấy. Rồi. Đó. Đây các bạn sẽ thấy được đó. nó sẽ như vậy Rồi, đó, nó sẽ như vậy rồi đó, mình cố gắng mình đẩy vô đây rồi bắt đầu mình sẽ đợi mình đợi cho nó sủi khí oxy lên nhau sủi khí CO2 lên các bạn à, mình sẽ tiếp tục quay cho các bạn xem nữa nha các bạn đợi mình nha ngày thứ tư mình cũng để đá và mình thấy là cỏ cái, cái, cái mấy cái riêu nè riêu pin nè thấy nó cũng có hơi xanh hơi đó nó không có vàng như bữa hỏng vâng đó săn là được đó bốn ngày đó. đó kiên nhẫn chờ đợi thôi đừng có gấp gấp là không được cố gắng tiếp tục đấy à. rồi kiên nhẫn em chờ đợi tiếp các bạn đây đây à, bắt đầu à, những cái riêu mini fit bắt đầu mình thấy nó có dấu hiệu xanh này bạn đó, xanh trong đó nữa đó các bạn xem nha đó thấy không còn trên đây thì nó cũng có cái thảm đi ra lúc đầu bạn bây giờ mình thấy tiếp tục đó. tiếp tục mình à, tiếp tục nữa bạn mình tiếp tục mình phải tiếp tục thêm để có kinh nghiệm rồi mình ờ, hướng kinh nghiệm thêm các bạn mình ngưng mở đèn luôn rồi và wow, cũng mở 24 trên 24 luôn cho nó chạy thoải mái luôn thì uh, quạt đó 140 chạy chừng nào hơi mua nữa hoặc là mình ra ra tiệm mình mua thêm Được không? và cố gắng làm thêm mình cho nó xanh nó hoàn toàn nó hồi phục mình nó đã mở đèn thì nếu mà nếu mà mình làm như vậy thì khoảng chừng à, cả tháng trời á cả tháng nó mới xanh lại á mình dự đính như vậy hay mất nếu mà trong trên cái video thì thấy nó đen đúng không nhưng mà mắt thường của mình thì mình thấy nó nó có dấu hiệu chuyển màu rồi chuyển màu xanh đó các bạn thấy không nó chuyển màu xanh đó phải xanh như lúc đầu mới được cái xanh này là chưa chưa chưa đạt chưa đạt rồi chúng ta tiếp tục còn à, về CO2 các bạn CO2 thì à, mình làm đúng hết trơn rượu nè rồi mà có là men rượu rồi cơm nguội rồi bột mì rồi đường rồi nước ấm thì mình cho tỷ lệ đúng đúng nữa mà sao mà thấy ờ, nếu tính là 5 giờ chiều nay là đúng 24 tiếng đồng hồ đó mà mình thấy nước nó hơi ờ, nước nó không có được nhiều nó lăn đây thì mình đổ nước đầy lên tới đây mà thấy nó cũng chưa có tạo ra khí CO2 chắc chắc mình làm ờ, mình làm sai các bạn ừ. chắc mình làm sai cái gì à? thấy không có không có gì hết trơn em không có tiến triển như cha bạn chắc mình làm sai cả kệ mình cũng cả cố gắng mình quay cái video này để cho bạn ờ, có cái kinh nghiệm nhiều hơn Đấy, mình cũng có kinh nghiệm nhờ bạn cũng có kinh nghiệm là cuối cùng là mình cũng phải chọn phương án là mua cái thiết bị CO2 bình ờ, khí thôi chứ kiểu này chế tạo chế tạo thấy không ổn à. rồi, rồi đó mà cái người chế tạo cái người đi đầu lúc nào cũng thành cũng thất bại à, mà thất bại mới có những cái video cho các bạn xem chứ không có quay lên không có thất bại càng thành công không à người mình làm mình ồ theo mình làm cuối cùng cũng có thấy thất bại mình có thất bại đi rồi mới có những người người ta nói ờ ví dụ như anh si mai trao này anh làm ờ à, có thất bại rồi ừ, mình thấy như vậy mình mình cũng phải có lựa có chọn lựa chọn cho mình cái hợp lý mình đưa ra cái hợp lý nào để mà mình làm Đấy, có người thất bại rồi mới mới mới mới mới mới mới mới, mới, mới, mới cho mình có lựa chọn được chứ không có thời thất bại không có cho mình lựa chọn được các bạn à, bắt đầu tiếp tục với vấn đề này nữa nha ngày thứ năm trong cái hình này mình không thấy được cái riêu nằm ở dưới nhưng mà ngoài mắt thường mình có thể thấy nó được tạm ổn xanh xanh thôi các bạn Đến ngày thứ hai là ngày đầu tuần đấy ngày nào mình cũng à, bắt qua rồi à, cho cho đá cho nước đá vào thì một tuần lái một tuần lái các bạn thấy đi bắt đầu nó có tiến triển tốt Đấy. À, các bạn thấy không à, à, điều này đây đây những cái này bắt đầu nó chuẩn bị nó mọc lại mà à, à. À, ha. <coughs> thì các bạn phải ờ, canh chỉnh nhiệt độ cho đúng hạ nhiệt độ xuống khoảng tầm 27 hoặc 20 thì giỏi lắm thì gọi khoảng chừng 28 hoặc 27 độ thôi chứ nó không thể nào hạ xuống 24 hoặc 23 độ được hết nếu mấy bạn gấp rút mấy bạn làm cho nó 23 24 độ thì thì nó sẽ xảy ra tình trạng khác nó không có được êm hơn nó không được hay hơn đó thì các bạn hạ từ từ thôi các bạn hạ từ từ thôi đó. bây giờ thì khi mà mình trồng như vậy á khi mà mình trồng mình làm như vậy thì mình không đừng đừng đừng nên thả cá liền mình phải quan sát gần cả tháng trời có thi hơn nữa để mình có thể thấy được cây cối đồ trong này phân nước bắt đầu nó ổn định rồi bắt đầu mình mới bắt đầu tiến hành làm thả cá khi đã ổn định rồi mình mình đã kiểm soát được nhiệt độ để cho riêu này nó sống rồi đó thì ok ổn định hơn còn về vấn đề tự chế CO2 đó thì mình ton rồi các bạn ton rồi thì bắt buộc các bạn phải phải mua một cái xe bình xe hai thôi chứ không còn cách nào khác thôi thì cây cây cối của mình lại như đồ nó phát triển rất được ok luôn các bạn đó. Đó, những cây không cần sale hai đó. đó những thứ này trong này đều là không cần sale hai nhưng mà à, mình nếu mà mình nếu mà các bạn làm một bể lớn để chơi để chơi view mini fit thì tôi khuyên các bạn nên là một bể 40 hoặc bể nhỏ hơn bể mini để bàn thôi chứ mà bể 50 thì nó sẽ xảy ra hiện tượng là nước nó ấm nước ấm thì sẽ không có à, ờ, riêu nó không phát triển được bắt đầu nó sẽ có tình nó sẽ xanh lại thì trong một tuần mình điều trị mình làm mình làm mình cố gắng mình làm hết sức những gì mình có học được và có thể thì nó đã cho mình kết quả rồi đó chơi cho thủy sinh thì cần phải có cái kiên nhẫn chờ đợi bây giờ mình sẽ tiếp tục tiếp tục là tắt đèn tắt đèn và tiếp tục thay nước rồi thay à, nước rồi à, trong vi sinh trong thì đủ hết cho nó để nó xanh trở lại lúc có các bạn sẽ thấy được cái thành quả của mình làm ha